Tết này bước gì mà chẳng vui Bớt lắng lo nghi ngại Thêm tin tưởng hài lòng Bớt dày công chuẩn bị Thêm sẵn sàng chia vui Bớt bộn bề quà cáp Thêm nhẹ nhàng trao nhau Bớt nhọc nhằn chuyện bếp Thêm sôi nổi chuyện trò bớt tí ti tận hưởng Thêm nho nhỏ niềm vui Bớt tí nữa ngọt bùi Thêm yêu thương lan tỏa Tết này cùng Ri Bớt mà chẳng vơi Sẽ chia thêm tuyệt vời cùng G và Greenfit chung tay sẽ chia 100.000 bữa ăn lành ngon mang trọn vẹn tiếng cười đến những hoàn cảnh khó khăn.